Yo, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Can đây Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đỡ cài Minecraft phiên bản Java trên máy tính của các bạn Video này sẽ dành cho những ai có một cái máy tính rồi nha Và người đó rất là uh, rất thích chơi Minecraft nhưng mà kiểu không thừa tải mà chơi được Thì mình sẽ có một cách rất đơn giản để các bạn có thể chơi Đầu tiên uh, ta sẽ lên Chrome này nè Ta sẽ uh, search cái uh, được của T-Laser Rồi các bạn nhấn vào cái đường link đâu đây T-Laser.org à. Thì các bạn có thể ghi chữ ghi lên thanh tìm kiếm T-Laser.org cho nó giữa Đây Thì tiếp theo mình cái này sẽ hiện ra và mình chỉ tải cho phòng máy tính đúng không Là mình nhấn download tờ này Và từ là gì Coi đó là một cái uh, ờ, phần mềm để máy chạy uh, chạy phần mềm Minecraft ờ, uh, treo thì nhưng cái điều nó là bản crash nên là chỉ có một vài server các bạn có thể không thể vô được và nó dành cho những uh, người chơi Minecraft này để mua bản phí rồi đây vô download từ là đây chúng ta sẽ chọn một trong ba cái hệ điều hành hiện giờ nó đang có ba hệ điều hành là Windows, Mac hay Linux thường là ai cũng đang dùng hệ điều hành Windows hết nhưng cũng có một số người dùng Mac với Linux thì mình thì nếu các bạn không biết được cái hệ điều hành mình là gì ấy các bạn có ra vào đây nhắn chút phải lên cái disk pc này, trong video 7 nó chỉ là my computer nhắn là pro, uh, ờ, profile rồi đây trong này nó sẽ có hết tất cả những thông tin của cái uh, máy tính của mình và dưới này mình nếu các bạn thấy chữ edition đấy edition à, là mình sẽ thấy chữ Windows 10 Pro các bạn thấy cái chữ Windows Mac hay Linux các bạn thấy Windows thì các bạn chọn Windows đây được tải các bạn thấy Mac chọn Mac các bạn thấy Linux chọn Linux nha nhưng mà hồi điều hành của mình là Windows nên mình sẽ chọn Windows rồi nó đang tải nó có dung lượng rất là thấp chỉ có 21,7 mb nên đừng lo nhưng mà khi nó cao rồi thì nó sẽ hơi bị nặng xíu hơn cỡ 4 400 hay là 500 mb ấy thì là cửa cũng cửa tầm 200 một nữa rồi khi nó tải xong đúng không mình nhấn chuột trái lên đó mình nhấn lên nó tự ca luôn ở đây à nó chỉ là cái hình này với cái phòng veo cơm mình sẽ nhấn nút continue à, cái nút màu xanh lá cây này để tiếp tục chỗ này à, đây là điều luật mời cứ tiếp tục đi về phần này ấy các bạn lưu ý chỗ này chỗ này mặc dù nó không có ảnh hưởng gì nhiều cho đến ờ, cái trải nghiệm chơi Minecraft của các bạn nhưng nếu mà các bạn cứ nhấn continue thì nó sẽ cài luôn cái ô à, cái app à, tài trợ là Opera này nó sẽ cài vào máy của bạn và làm cho máy của bạn nặng hơn chút xíu nên các bạn bỏ vô thích này đi và nhấn continue trong này ấy là mình chỉ chuẩn bị cài và mình cứ nhấn continue nếu các bạn muốn mà cho nó cay cho nó sạch đấy kiểu cay mà nó ít dung lượng các bạn thích về đây continue à. rồi nó đang cài rồi Vậy ờ, là nó đã cài xong Và lúc đó nó sẽ có ba cái Giờ chạy luôn thì laser ok Tạo ra một cái icon luôn trên máy bạn Như là cái máy mình này Nó có cái ờ, icon thì laser này Rồi mình cứ nhấn continue đi Đừng có bỏ thích nha Và complete Đây Bây giờ thì laser đang có phiên bản 286 Nếu ai có phiên bản cũ ấy Thì có thể tải lại hoặc là à, theo mở cái thi ra chọn vô phần update đỡ mà cập nhật rồi đây đây đây sẽ là màn hình giao diện chính của cái ờ, thi launcher ra ở dưới này ta sẽ có tên tên cái nick mình như là tên cái tên người chơi đấy mình có tên là kia anh đang ờ, à, kia anh đang thôi rồi còn chỗ này ấy cái thanh thứ hai ấy ở dưới ấy thanh thứ hai nó sẽ Optify 1.19.2 cái đây là kêu sao đấy nha phiên bản mình có thể chọn nhiều phiên bản khác nhau với cái nhiều dạng khác nhau của phiên bản đó như uh, loại folk rồi mình có thể ờ, cài mod à loại uh, Optify rồi mấy mình có thể làm cho máy nó đỡ lag à dựa vô mấy cái cài đặt của mình hay làm cho nó đẹp đẹp với xịn hơn thay đơ đẹp hơn hoặc là mình có thể chọn luôn loại bản false với Optify cùng một lúc rồi mới uh, vừa được cài mod vừa được uh, dùng đồ họ đẹp uh, còn fan đây thì đừng có để ý chứ à, còn nếu các bạn muốn bình thường thì các bạn có thể chọn phần release này chúng ta sẽ có nhiều cái phiên bản như cái phiên bản mới nhất này 1.19.2 các bạn chọn nếu mà muốn chơi phiên bản mới nhất máy nó cấu hình cao đấy cỡ 4 cỡ 4 GB trở lên hay là 6 8 GB trở RAM trở lên đấy còn nếu mà có 2 GB RAM có 2 GB RAM ấy thì các bạn mình nghĩ các bạn nên chơi cái loại bản cũ như là 1.4 hay 1.5 hay là 1.3 còn nếu mà loại máy yếu ấy thì mình khuyên các bạn là nên chơi mấy cái hơi hay à, mấy cái phiên bản cũ nhưng mà nó vẫn có rất là nhiều người chơi như là phiên bản 1.12.2 là phiên bản cũ nhưng mà cũng đang rất thịnh thanh à, trên cái uh, cái phiên bản hay là các bạn có thể chọn phiên bản 1.8.9 này đó 1.8.9 1.12.2 là hai cái phiên bản cũ nhưng mà vẫn còn rất nhiều người đang sử dụng và chơi thì mình vẫn sẽ chọn 1.12.2 à, à mình nhấn enter the game wow nó sẽ bắt đầu nè rồi nó đang cài đây đây là phiên bản 1.12.2 à giờ chúng ta đã ra được Minecraft phiên bản Java Editor rồi à, đó À, đây là một cái hướng dẫn rất là cơ bản dành cho những ai mà muốn tải và chơi Minecraft ấy thì đây đó chính là cách ta à, tải từ việc mà tải cái phần mềm thì lao chờ xuống và chọn phiên bản đặt tên nick với lại nhấn nút enter game đây chúng ta đã có một cái màn hình Minecraft Server Editor này phóng chơi được nha đây và có có những cái map mình tạo với à, mình có thể vô những cái server của mình hay server của người khác trừ những cái server mà cần phải không được crack ấy mấy thì cái T-Ledger này là nó chơi Minecraft nhưng mà loại crack kiểu nó không tính phí nhưng nó loại crack ấy lâu lâu xíu ấy nên là um, số server là nó chỉ dành cho mấy uh, uh, người chơi VIP thôi kiểu người chơi bình thường mà tải đâu nộp tiền rồi còn cái này không có cần nộp tiền nó không sao hết kiểu chơi trộn mà bây giờ video đến đây cũng đã kết thúc nhờ chị cái mẹ của qua Goodbye